rồi quay lại của bên cơ sở của bên ờ, lộc lọc tay ngày hôm nay thì uh, xin chúc anh em đó, gửi lời chúc tốt đẹp cho anh em ờ, năm 2021 này anh em nhé đó, thì hôm nay tiếp tục uh, mình làm video clip chia sẻ cho anh em về bộ môn chơi bầu cua không tan anh em nhé thì uh, lâu rồi thì không làm clip không tan thì hôm nay thì làm uh, tiếp tục mấy cái video để cho anh em xem và anh em tham khảo thêm cái bộ chạm hột anh em nhé đó thì cách chạm hụt thì như thế nào thì mình đã bên cơ sở của mình nhiều anh em đã làm à, lên à, cho anh em tham khảo rồi ha đó chỉ cần anh em vào sòng chơi thứ nhất các anh em phải chạm được hụt người ta cách chạm hụt người ta là như thế nào là các anh em phải à, bóc được hụt người ta ha các anh em đi tìm ha kiểm tra tan hoặc là như thế nào là là sòng người ta là các anh em có thể chạm vào và cái miếng chạm hụt là như thế nào thì mình sẽ đưa cho anh em xem đó trên tay mình sẽ là ba miếng chạm hột này anh em này đó anh em nhìn kỹ nha ba cái chấm đen đen nhỏ nhỏ cực kỳ là xinh ha nhỏ nhưng mà có vỏ anh em nhá đấy các anh em thấy không đây ba miếng này anh em đi vào sòng người ta chơi chỉ cần anh em chạm được hai hoặc ba miếng hoặc một miếng này là anh em có thể uh, bịp được người ta rồi ha đấy thì mình sẽ giới thiệu sơ qua cái cách chạm hột là như thế nào thì tất cả các loại ha bên mình cung cấp cho anh em tất cả các loại bột cua bịp ha đó thì bây giờ mình sẽ chạm cho anh em ba hộp bột cua nhá ba hộp bột cua để anh em có thể chơi bây giờ mình sẽ mở cái thùng ra lấy ba hộp bất kỳ ha đó cái này là thùng giấy nè anh em nè ha, đây là xốp nè đó xốp giấy đều được hết anh em nha rồi mình sẽ lấy à, ba hộp bất kỳ ha đó, mình sẽ bóc đại ba hộp bất kỳ anh em nha đó ba hộp bất kỳ ha rồi hai hộp ha đó, sắp lên đúng không sóc lên một đại đó ba hột đúng anh em đó rồi mình sẽ bỏ xuống và cách chậm hột thì các anh em nhớ xem theo dõi hết video nhé đó và đồng thời đăng ký kênh ủng hộ cho bên cơ sở lộc phát tài nhé đó rồi mình sẽ chạm cho anh em xem nhé đây nguyên lý của nó anh em nha bất kể anh em chơi lắc thùng nào cũng được ha bất kể chơi thùng nào cũng được đó lắc thùng nào cũng được anh em nha anh em sẽ chạm ví dụ bây giờ mình bỏ ba hộp vào ha đó ờ. giờ mình sẽ chạm cho anh em xem chạm anh em xem nhé bây giờ mình chạm trước tiên một hộp thôi nha một hộp mình đánh nha anh em nha đây bây giờ mình sẽ chạm vô con bầu đi ha đó mình sẽ vuốt cái này ra các anh em nhìn nè đó vuốt qua ha anh em nhá vuốt rồi mình sẽ chạm vào mặt bầu ha đó mình thả xuống đấy mình sẽ chạm một hộp thôi thì nguyên lý của nó là anh em chạm bầu là có thể đánh cua cho mình ha chạm bầu đánh cua rồi thả xuống bình thường ha anh em nhé đây là các anh em có thể quýnh về mặt bầu nha đó rồi cách đánh là một á là anh em có thể làm những chiếc nón này nè đó mình sẽ làm bộ máy của nó là hai bộ máy bố rung đúng không hai bộ máy bố rung này nè mình sẽ đổ vào chiếc nón anh em nha còn anh em nào không thích á, làm vào điện thoại hoặc là tự độ chế như thế nào á thì anh em về độ chế nhá còn thì bây giờ mình đã làm sẵn vào một chiếc nón rồi mình sẽ đội nón lên và mình sẽ đánh vài cây cho anh em xem cái độ hiệu quả của bầu cua không tan nha chạm hột không tan này đó rồi mình sẽ đội vào rồi bắt đầu là mình đánh anh em nhá đó bây giờ thùng bất kể thùng nào cũng được anh em nhá thùng này cũng được hoặc là thùng bô hoặc là bất kể người ta lắc cái gì mình đều có thể đánh được anh em nhá hiệu quả luôn đấy bây giờ mình chạm một bầu quấn một cua anh em nhá đó lắc mạnh nè không đó như cái này không có cua anh em nhá máy báo không có cua mình đội nó là máy báo không cua không cua thì cái anh em quấn cho mình uh, những cái con khác né ai đánh cua bắt cua đúng không anh em đánh về cho mình uh, bắt cua đi đánh về cho mình uh, tôm cá gà nai gì đấy tùy anh em ha ok đó tôm cá gà nai có đủ đúng không anh em đó một cây chính xác tiếp nhá đây mình lắc này thôi như cái này như cái này vẫn không cua anh em nhé như cái này máy báo trên cái nón của mình là vẫn là không cua không cua thì cái cánh em vẫn có thể đánh về những con khác ai đánh cua bắt hết cua nha bắt hết cua đánh về những cái con khác cho mình ví dụ như con bầu con cá hoặc con tôm nai ha khe hai con đó bầu cá tôm nai đó các anh em thấy không có tôm nhờ bầu cá cái đó là cái chuyện đó là không có cua các anh em vẫn ăn thì xác người ta đúng không hai cây ha mình sẽ làm 5 cây thôi anh em nhé rồi như cái này anh em nhé như cái này máy theo như mình khẳng định chiếc nón này mình đã độ vào trong người và nó đã báo rung cho mình ha thì tất nhiên nó sẽ về con cua trong này ha 90 phần trăm là trong này nó sẽ ra cua đó thì một á, là anh em muốn tức tay về con cua ha hai nữa thì anh em khe cho mình những con khác đó là tùy các anh em cách chơi của anh em ha theo như mình thì muốn tức tay về cua luôn ha tại vì hai cây kia là mình đã muốn khe rồi như cái này muốn thẳng mặt về cua luôn nhá đó các anh em thấy không gà tôm cua đúng không đó mình đã lắc được ba cây rồi đấy thì mình sẽ lắc cho đủ 5 cây anh em nhé mình sẽ lắc cho đủ 5 cây để anh em xem ha uy tín hơn rồi như cái này máy vẫn không báo rung ha theo như mình thì máy không báo rung cho mình biết trong này không có cua đó thì không có cua thì ai đánh cua các em tiếp tục bắt hồi nãy mình ăn cua rồi thì giờ mình sẽ bắt con cua đi những con khác ha tôm nai cá gà ha mình khe cho mình tôm nai cá gà cái cây này ha đó ờ, tay này mấy ông hai tôm một cá đúng không uy tín chưa chất lượng hàng này là gọi là hàng chất lượng luôn anh em nhé đó, ờ, chỉ cần một chạm một hộp thôi là các anh em có thể đánh được rồi còn em nào á, mà làm cái á, mình sẽ làm trực tiếp vào hộp luôn thì cái độ chính xác của nó là tuyệt đối chuẩn 100% luôn anh em nhé không sai luôn nhá tiếp này mình làm cây cuối cùng này rồi như cái này như cái này cua đã lên rồi anh em nhé đó, ờ, như cái này mình khẳng định với anh em cái con đó nó báo rung cho mình con cua lên rồi đó con cua lên rồi á, thì tất nhiên các anh em tức tay về con cua cho mình luôn nha cái này các anh em tức tay về cua nha tuyệt đối chuẩn 100 trăm luôn nha đó bán Đức Sài Gòn thì quýnh về cua luôn đó các anh em thấy không đó cua bầu gà đúng không đấy thì mình chỉ test cho anh em 5 cây thôi đó còn anh em nào á muốn tham khảo thêm về những sản phẩm như bầu cua bịp ha tài xỉu bịp nè hay là bất kể những cái gì mà anh em chơi đó như là chip sáu mặt này anh em nè đây là những cái dòng chip có tan các anh có thể làm vào trong những cái hộp bột cua này đó nhưng mà nó có tan anh em nhé còn cái sản phẩm chạm hột này á cực kỳ là nhỏ thôi anh em thấy không nó cực kỳ là nhỏ thôi anh em chỉ cần chạm một miếng thôi đó anh em không một miếng thôi còn anh em cắt lại không chơi nữa thì cắt hai, hai miếng này vào đấy thì anh em xem nhớ đăng ký kênh cho bên cơ sở lọc tài nhé đồng thời à, muốn mua hàng liên hệ cho mình qua số điện thoại 0981 521 779 hoặc là 0966 521 779 nhé chào anh em chúc anh em à, năm 2021 này thành công nhé